A.O. Smith, thương hiệu Mỹ không thỏa hiệp vì sức khỏe là vô giá, dẫn đầu với hơn 145 năm kinh nghiệm, được kiểm định chất lượng bởi các tổ chức quốc tế uy tín, có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới. Tìm hiểu ngay!